Alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng xoay kèo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ngày hôm qua chúng ta có trận đấu giữa Việt Nam và Lào. Thì ở trong trận đấu này thì à, Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số 2-0 thì thật sự chúc mừng với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rất là đáng tiếc ở trong trận đấu này thì mình đã đưa ra mã kèo là Việt Nam chấp và hai trái rưỡi thì à, đã thua kèo cho Á ở trong trận đấu này. Nhưng mà bù lại ở trong nhóm của mình nhóm của Việt Dũng thì anh em có thể thấy ngày hôm qua mình đã đưa ra cho anh em uh, những cái mã kèo ở ba trận đấu như là Inter đối đầu với Lazio, uh, à, Cadiz đối đầu với Valencia và Newcastle đối đầu với Southampton thì anh em có thể thấy ở từng má kèo một như là Inter chấp 0.75 full time và xỉu góc 9.5 thì trận đấu này đã rất là lực rỡ với uh, Inter Milan khi mà tỷ số của trận đấu là 3-1 nghiêng về phía Inter Milan và cùng với đó là trong trận đấu này chỉ có 5 góc mà thôi cho nên đã hút chọn hai má kèo đó là Inter Milan chấp 0.75 cùng với đó là xỉu góc 9.5 còn ở má kèo Cadiz đối đầu với Valencia thì mình đưa ra má kèo là Cadiz cộng 0.25 và tài 2 hòa thì ở trong trận đấu này cũng đã hút chọn hai má kèo này khi mà uh, Cadiz đã thắng với tỷ số là 2-1 cùng với đó là có tổng số là bàn thắng là 3 3 bàn thắng ở trong trận đấu này nên đã hút được chọn má kèo tài hai hỏa trong trận đấu này luôn. Còn về uh, má kèo cuối cùng đó là má kèo của trận uh, Newcastle đối đầu với Southampton thì ở trong má kèo này mình chỉ đưa ra một má kèo binh mà thôi. Anh em có thể thấy là mình đã chát là binh kèo tài 2.5 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này là sẽ có uh, tổng cộng là 4 bàn thắng cho nên ở trong má kèo tài binh này là một má kèo sáng và rất là rực rỡ ở trong ngày hôm qua thì Dũng xin chúc mừng những em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng chơi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở góc dưới của màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm và đưa ra những cái má kèo chắc ăn nhất để anh em có thể uh, tham gia và đầu tư để về bờ. Thì cái nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí chứ không thu bất kỳ đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia ở trong cái nhóm ờ, của Việt Dũng và cùng với đó là Dũng sẽ giúp và hỗ trợ đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào bề bờ ở trong những cái trận đấu bóng đá sắp tới còn đến với video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu trong khuôn khổ ngoại Anh thì đó là trận đấu giữa Arsenal đối đầu với Chelsea thì trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023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 thì trước khi mà bước tới những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em cùng mình xem qua cái tỷ lệ nhà cái đưa ra cho trận đấu ngày hôm nay. Thì ở ờ, tỷ lệ nhà cái mà đưa ra cho trận đấu giữa Arsenal đối đầu với Chelsea thì anh em có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Arsenal là 0.75 khi mà bỏ một vào Arsenal chỉ ăn được 0.78 mà bỏ một vào Chelsea sẽ ăn được 1.16 và cùng với đó kèo tài xỉu được niêm yết ở một mức là 2.5 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.82 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 1.08 và hiện tại thì kèo cược chấp hiệp 1 được niêm yết ở mức là Arsenal chấp 0.25 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hòa. Và chúng ta sẽ có một số kèo sớm khác như là kèo à, cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn, à, đội thắng ngược dòng dưới sạch lưới, à, cực thắng áp đảo, tỷ số cách biệt và cùng với đó thì chúng ta sẽ chờ đón cái kèo phạt góc và kèo thẻ khi những cái trận đấu này sắp được diễn ra thì nhà cái sẽ đưa ra những cái mắc kèo đó cho anh em ta có thể tham gia đầu tư còn hiện tại chúng ta chỉ có một số kèo sớm như là kèo cực chấp và kèo tài xỉu mà thôi và cùng với đó anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò để còn mất tiền lai tiền phí để và không thể uh, ra vào các mã kèo tự do thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa anh em một trang chơi riêng để anh em có thể tự do tham gia vào đầu tư chứ không phải phụ thuộc vào thằng cầu thằng cò nào hết như anh em chơi ở trên uh, trang anh em có thể thấy anh em kết Arsenal thì anh em có thể nằm hẳn là má Arsenal chấp một trái hòa để có thể ăn cao hơn khi mà bỏ một vào Arsenal chấp mà uh, một trái hòa sẽ ăn được tới là 1.12 còn anh em chơi ngoài thầu ngoài cò sẽ chỉ có má là 0.75 mà thôi và cùng với đó là tỷ lệ ăn rất là thấp như ở trên trang cho ăn là 0.78 nhưng ở ngoài thầu ngoài cò chắc chỉ cho anh em ăn là 0.7 hoặc là 0.65 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em và cùng với đó là anh em còn phải vô những cái mã kèo rất là sớm khi mà chưa có những cái thông tin chính xác chính vì như vậy thì mình mới khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đấu thì anh em cùng mình quay lại với cái thông tin liên quan đến trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là hai đội bóng này từ xưa đến nay đã đối đầu với nhau tổng cộng là gần 80 lần chính xác là 79 lần trong đó là có 20 trận hòa 32 trận chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Arsenal và có là 27 trận thua còn về hiện tại thì ở trên bảng xếp hạng thì anh em có thể thấy là Arsenal vừa bị Man City vượt mặt ở ngày 30 tháng 4 sau khi mà Man City thắng 2-1 trước uh, Fulham. Thì hiện tại là Arsenal đang có cho mình là vị trí thứ hai sau khi mà đội bóng này thi đấu là 33 vòng đấu và có cho mình là 75 điểm. Hiện tại còn thi đấu nhiều hơn là là Man City là một vòng đấu và là thấp hơn Man City là một điểm. Còn ở hiệu số bàn thắng thì ờ, đang có là 78 bàn thắng và cùng với đó là có 38 bàn để bị thủng lưới. Xong khi mà trải qua 33 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 23 chiến thắng, 6 trận hòa và 4 trận còn về phần sân phía bên kia chiến tuyến thì đội bóng này đang có cho mình là vị trí thứ 12 sau khi mà trải qua 32 vòng đấu thì Chelsea đang có cho mình là 39 điểm đồng điểm với vị trí thứ 13 là Bournemouth và cùng với đó khi mà trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này cũng chỉ ghi được có 30 bàn mà thôi như anh em có thể thấy là Mặc hiện tại Chelsea đang nằm ở vị trí thứ 12 nhưng mà chỉ cách biệt với vị trí thứ 18 là Leicester City trong nhóm cầu nền đỏ là 10 điểm mà thôi. Và chúng ta còn tới là 6 vòng đấu nữa lên cái việc mà Chelsea có thể bị tụt hạng bất cứ lúc nào nếu mà thi đấu với phong độ bạt nhược như bây giờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cùng với đó thì anh em cùng mình xem qua cái uh, sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng ở trong trận đấu này. Thì có thể thấy về phần sân của Arsenal, đội chủ nhà sẽ dự kiến sử dụng cho mình là đội hình 433 còn bên phía phần sân của Chelsea sẽ sử dụng cho mình đội hình là à, 4 Như hàng công cao nhất của Arsenal sẽ gồm có là Martinelli, uh, Jesus cùng với là Bukayo Saka. Thì uh, ở về mặt mặt chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là về phần sân của đội chủ nhà Arsenal sẽ gồm có là ba cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia. Đó là Tomiyasu, Enelli cùng với là William Saliba. Còn về phần sân của phía Bên kia chính tuyến là Chelsea thì sẽ gồm có là bốn cầu thủ không thể tham gia do chấn thương như là Damet, Mason Mou cùng với là Amando Boya cùng với là Cucurella thì cùng với đó là sẽ có một cầu thủ đang bị nghi vấn đó là Kai Havertz thì cầu thủ này liệu rằng ở trong trận đấu giữa Chelsea và Arsenal sắp tới thì có thể ra sân được hay không thì chúng ta chưa thể biết được bởi vì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến chứ không phải là sơ đồ chính thức của trận đấu anh em có thể nhìn vào đây và tham khảo mà thôi thì anh em cùng mình xem qua cái thành tích mà thi đấu gần đây của hai đội bóng khi mà thi đấu ở trên uh, sân nhà của mình thì Arsenal có thể thấy trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này sẽ có cho mình là hai trận thua cùng với đó là có 4 trận thắng và lên tới là 4 trận hòa thì về phần sân phía bên kia chín tuyến đó là Chelsea thì trong khoảng là 9 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có một trận chiến thắng trước Leicester City và cùng với đó là đang có một chuỗi phong độ là 8 trận không thể thắng ở trên cái mọi đấu trường như anh em có thể thấy là về phần sân của Arsenal thì ngoài cái trận mà thua Man City với tỷ số 4-1 thì uh, trước đó thì có tới là 5 trận hòa hoặc là thắng chứ không có để thua một trận nào với tỷ số quá là cách biệt. Như anh em đã thấy là Man City đã đâm vào lưới Arsenal lên tới là 4 bàn thắng thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì uh, trong trận đấu Man City đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 4-1 ở trong trận đấu này thì còn về thông tin về phạt góc cũng như là thẻ thì có thể thấy ở trong trận đấu này lại chỉ có 3 góc cùng với đó là 4 thẻ vàng còn về một số trận đấu khác như là trận đấu à, Arsenal hòa 3 đều trước Southampton thì ở trong trận đấu này Southampton đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3 đều và cùng với đó ở cái ờ, mặt trận là phạt góc và kèo ờ, thẻ thì có thể thấy trong trận đấu này có khá là nhiều thẻ khi mà có lên tới là 6 thẻ vàng và 7 góc ở trong trận đấu còn về một số trận đấu khác khi mà Arsenal thắng như là Arsenal thắng với tỷ số là 4-1 thì ở trong trận đấu này thì Arsenal đưa ra mức chấp cũng lên tới là 1.75 và thắng được kèo châu Á với tỷ số là 4-1 và cùng với đó ở cái mặt trận là phạt góc và kèo thẻ thì trong trận đấu này cũng khá là ít góc được đưa ra cũng như là thẻ vàng thì như anh em có thể thấy là một số trận mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì hoàn toàn khi mà Arsenal thi đấu thì gần như là rất là ít góc và ít thẻ được đưa ra còn phía bên kia chiến tuyến là Chelsea thì sao thì anh em cùng mình xem qua trận thua gần đây nhất của đội bóng này đó là thua trước một đối thủ uh, yếu hơn đó là Brentford và trong trận đấu này thì Chelsea lại đưa ra mức chấp là 0.75 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là uh, à, 2-0 về phía đội khách Brentford thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là khi mà Chelsea cầm bóng lên tới là 73% và có tới là 15 cú sút nhưng mà lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đối thủ. Và cũng với đó ở cái mặt trận là phạt góc và kèo ờ, thẻ thì cũng chỉ có 7 phạt góc và cùng với đó là 3 thẻ vàng. Thì còn một số trận đấu khác như là trận thua 2-0 trước uh, Real Madrid ở cái uh, tứ kết lượt về thì anh em có thể xem qua khi mà trong trận đấu này uh, Chelsea được thi đấu ở mức kèo đồng nhưng mà lại để thua kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 2-0 cho phần sân của Real Madrid và ở trong trận đấu này thì à, cũng có lên tới là 10 góc cùng với đó là bốn thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu thì còn một số trận đấu khác thì anh em cùng mình xem qua trận thắng duy nhất ở trong chuỗi 9 trận đấu gần đây mà Chelsea không thể thắng thì có thể thấy ở trong trận đấu này thì Chelsea đưa ra mức chấp sẽ là 0.5 và đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 và cùng với đó anh em thấy ở trong trận đấu này thì sẽ gồm có là 7 góc cùng với đó là 5 thẻ vàng và một thẻ đỏ thì đây là một trận đấu có khá là nhiều thẻ thì như anh em có thấy mặc dù uh, Chelsea có một trận đấu có khá là nhiều thẻ nhưng mà những trận đấu còn lại cũng khá là khan hiếm uh, phạt góc cũng như là thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ thì khi hai thằng này thi đấu với nhau thì uh, anh em có thể uh, tham khảo và nằm vào má xỉu góc và xỉu thẻ trong uh, trận đấu của hai thằng này thi đấu với nhau còn về cái mặt trận mà hai thằng này đối đầu với nhau từ trước tới nay thì anh em có thấy là trong khoảng là 4 trận đấu gần đây mà hai đội bóng này đối đầu với nhau thì bốn trận đấu hoàn toàn có chiến thắng về phần sân của Arsenal khi mà Arsenal có chiến thắng như là 1-0, 4-0 và 4-2 thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu như là trận đấu uh, Arsenal thắng tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này sẽ được thi đấu ở mức kèo đồng và Arsenal thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0 cùng với đó ở cái, cái mặt trận là phạt góc và kèo thẻ thì trong trận đấu này lại có lên tới là 7 thẻ vàng cùng với đó là 10 phạt góc còn về trận thắng mà Arsenal thi đấu ờ, với tỷ số là 4-0 thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là cũng có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng vậy thì còn trận đấu còn lại đó Arsenal thắng với tỷ số là 4-2 thì ở trong trận đấu này thì à, nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Chelsea là 0.5 nhưng mà lại để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 4-2 nghiêng về phía đội à, khách là Arsenal thì cùng với đó ở trong trận đấu này lại là một trận đấu có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có là 4 thẻ vàng và cũng với đó là 7 góc còn nếu mà chúng ta mà xét xa hơn về khoảng là 10 trận mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì có thể thấy là sẽ có là 6 trận chiến thắng thuộc về Arsenal và cùng với đó là Chelsea sẽ thắng được 3 trận đấu và trong đó là sẽ có một trận hòa. như vậy rằng những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì ở trong cái trận đấu này thì mã kèo nào sẽ là mã kèo anh em có thể yên tâm và đảm bảo trong trận đấu với cái trận đấu này khi mà Arsenal đưa ra mức chấp là 0.75 thì mình sẽ hướng cho em là mắc kèo Arsenal chấp 0.75 bởi vì hiện tại Arsenal đang có cái nhu cầu mà để níu giữ cái ờ, ngôi đầu bảng của cái bảng đấu ngoại Anh này cho nên trong cái trận đấu này Arsenal sẽ tiếp đón đối thủ của mình là Chelsea trên chính cái sân nhà của mình với cái tâm lý rất là tự tin và quyết tâm cao độ để có thể giành lại cái vị trí top 1 uh, ờ, khi mà bị uh, Man City cướp mất ở cái lượt trận ngày 30 tháng 4 vừa rồi và cùng với đó thì Arsenal đang có cái lợi thế là thành tích thi đấu ờ, ở cái lịch sử đối đầu thì à, trong 3 trận đấu gần đây nhất thì Arsenal thắng cả 3 khi mà có tỷ số lần lượt là 1-0, 4-0 và 4-2. Thì chính vì vậy cái sự tự tin khi mà uh, pháo thủ của chúng ta thi đấu với Arsenal thì ở trong cái sân nhà của mình thì là một lợi thế rất là lớn ở trong trận đấu này cho nên cái mã kèo mình đưa ra cho anh em xem và tham khảo đó là Arsenal chấp 0.75 vậy còn ở kèo tài xỉu thì sao thì ở trong cái trận đấu này khi mà có cái lợi thế sân nhà cũng như là cái quyết tâm giành chiến thắng cao độ của Arsenal thì Arsenal chắc chắn là sẽ bung hết sức của mình ngay từ những cái phút đầu tiên để có thể áp đảo phần sân của đối thủ là Chelsea và phía bên kia chiến tuyến là Chelsea cũng không có thể nhu nhược ở trong trận đấu này khi mà đội bóng này cũng đang bị bám đuổi rất là gắt gao cho nên ở trong trận đấu này mã kèo chỉ được niêm yết ở mức 2.5 là một mã kèo anh em có thể tham gia mã kèo tài thì đây là một mã kèo sáng và một mã kèo anh em có thể tham gia đầu tư trong trận đấu này và cùng với đó đây là hai cái mã kèo mình đưa ra cho anh em xem và tham khảo nếu mình hoàn toàn là không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo mình đưa ra trên video bởi vì những cái mã kèo mình đưa ra trên đây là những cái mã kèo nhận định sớm trước giờ bóng lăn rất là sớm vậy thì những cái mã kèo ngon ăn ở đâu đó chính là ở tele a cộng chúng sách kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình bởi vì khi mà anh em liên hệ cho mình qua hai thông tin như vậy mình sẽ đưa ra được những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư trước giờ bóng lan từ 10 đến 30 phút bởi vì những cái lúc uh, từ 10 đến 30 phút trước khi ở bóng lan á, thì lúc đó mình mới có thông tin chính thức cùng thông tin liên quan đến á, ờ, trận đấu diễn ra để mình có thể ờ, nắm bắt và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư và cùng với đó anh em nào mà đang chưa qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tham gia và đầu tư riêng cho mình á thì anh em cũng có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng cũng như là đưa anh em vô nhóm để cùng anh em tham gia và đầu tư những cái mác kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để có thể về bờ và đây là video mình nhận định sớm về trận đấu giữa Arsenal đối đầu với Chelsea để em có thể xem và tham khảo thì mình xin chúc ờ, anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo